ơi xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh anh hào baccarat thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả anh em lý do mà tại sao anh em chơi baccarat luôn thua thì tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn giống như anh em rồi nên hôm nay tôi sẽ lên video chia sẻ thực tế cho anh em về những vấn đề mà anh em gặp phải và cách khắc phục những cái vấn đề đó ra sao thì trong quá khứ tôi đã từng chơi ở các trang trả sau như bóng 88 789 thì giai đoạn đầu tôi cũng chơi bóng đá thôi thì thời gian sau có người mời tôi chơi baccarat thử thì tôi cũng bắt đầu qua baccarat chơi thử giai đoạn đầu thì cũng có ăn có thua đấy nhưng rồi tới giai đoạn cắn ngớt thì anh em cũng biết rồi chơi từ sáng đến đêm không dứt điện thoại ra là cứ trái nít liên tục mà anh em thì thừa biết mấy cái trang trả sau rồi đó chơi trước thanh toán sau thì làm gì có điểm dừng tới giai đoạn không còn gì nữa thì tôi mới dừng lại để ngẫm tại sao mình lại thua nhiều như vậy thì anh em cũng thừa biết khi chơi baccarat rất dễ bị cuốn khi mà chơi đã bị cuốn rồi thì cứ chơi thôi không có điểm dừng đặc biệt là mấy cái trang trả sau thì cứ hết điểm là nó bơm tới một giai đoạn nào đó tôi không nghĩ số nợ mà tôi đang phải gánh nhiều như vậy vì vậy tôi quyết định dừng lại May mắn là tới giai đoạn phản đồ 2016 thì tôi có tích được một ít vốn góp với người em làm thầu banh thì vô tình tới giai đoạn đó tôi kiếm được khá là nhiều thì nợ nặng tôi cũng đã trả xong hết rồi và khoản còn lại thì tôi rải ra nhiều thị trường để đầu tư như con thì một ít chứng khoán thì một ít số còn lại thì tôi đầu tư vào baccarat thì giai đoạn đầu tôi chỉ mang tâm lý là người chơi thôi nên cứ chơi theo kiểu xanh chính mà anh em cũng thừa biết rồi trong đỏ đen thì làm gì có hai từ xanh chính nếu mà anh em cứ mang tư tưởng đấu một một với họ thì anh em muôn đời thua tôi cũng muốn nói với anh em là từ bây giờ anh em hãy loại bỏ cái tâm lý đó ra khỏi đầu anh em đi hãy xác định tâm lý của anh em là một nhà đầu tư thì khi đó anh em mới có thể kiếm được lợi nhuận từ ngành này tới bây giờ thì ờ, cuộc sống của tôi cũng đã ổn định trong việc chính của gia đình thì tôi không phải quản lý mà dành cho vợ tôi quản lý hết còn tôi chỉ lùi về sau làm hậu phương cho gia đình thôi thì thời gian còn lại tôi sẽ dành thời gian cho đầu tư online qua câu chuyện mà tôi đã chia sẻ cho anh em thì ít nhất một phần nào đó mà anh em có thể thấy được bản thân mình trong câu chuyện mà tôi đã chia sẻ từ câu chuyện này tôi sẽ rút được vấn đề mà anh em đang gặp phải như sau đa số anh em chơi thì anh em không tìm hiểu về cái sàn mà anh em đang chơi với anh em không biết được cái điểm bắt cập của những cái trang đã sao, thì cái điểm bắt cập đó như thế nào thì tôi cũng đã chia sẻ cho anh, anh em ở đầu video rồi vấn đề này tôi có thể rút gọn lại như sau khi anh em chơi ở những trang trải sao này là anh em sẽ không có cái hình thức quản lý cái đồng vốn của bản thân mình thì khi đó anh em sẽ gặp thiệt thòi rất nhiều trong lúc chơi và lúc chốt lỗ cũng như chốt lãi đi thì cách khắc phục đơn giản thôi anh em nên lựa chọn một trang trả trước để chơi thì hiện tại trang mới và trang ảo mọc lên rất là nhiều nếu là anh em thì anh em cũng chẳng biết trang nào uy tín nếu anh em vẫn đang mong lưng trong cái việc tìm kiếm trang chơi hoặc anh em vẫn đang nghi ngờ về cái trang đó có uy tín hay không thì anh em có thể liên lạc trực tiếp với tôi thì thông tin liên lạc của tôi thì tôi sẽ để dưới phần mô tả khi anh em chơi đặc điểm của cái môn baccarat này thì nó rất là dễ bị cuốn và khi anh em chơi thì sẽ có rất là nhiều yếu tố tác động đến tâm lý của anh em khi mà anh em nóng lên thì thường sẽ dẫn đến những pha anh em đánh tắt tay thì đó cũng là lý do quan trọng để dẫn đến những lần anh em thua nặng cách khắc phục đó chính là mọi lúc anh em chơi thì anh em luôn sóc lại tinh thần và phải luôn luôn tỉnh táo để không bị những yếu tố bên ngoài tác động ví dụ như lúc anh em sai xỉn hoặc lúc cãi nhau xong thì anh em không nên tham gia vì khi đó tâm lý của anh em đang stress rất nặng thì rất dễ dẫn đến những pha anh em đánh hăng và thua đó là điều chẳng ai muốn nên tôi không khuyến khích anh em chơi trong những lúc này thì đó chính là vấn đề thứ hai thời gian của anh em thì anh em nên thiết lập một cái kế hoạch cụ thể để anh em có thể chia thời gian ra giữa công việc chính và công việc đầu tư thì đương nhiên baccarat không thể là ngành đầu tư chính cho anh em được mà anh em phải tập trung cho công việc chính của mình thì công việc đó mới đem lại về lợi nhuận ổn định cho anh em anh em hãy tránh những việc rảnh lúc nào chơi lúc đó thì như đã nói ở trên thì chơi baccarat rất dễ bị cuốn nên anh em hãy xây dựng một cái kế hoạch cụ thể để có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất nhằm kiếm về lợi nhuận từ baccarat thì đến đây tôi cũng đã chia sẻ xong về câu chuyện của bản thân mình và những cái vấn đề tồn động cũng như là cái cách khắc phục đến cho tất cả anh em nếu anh em thấy bản thân mình trong câu chuyện của tôi hoặc là anh em đang vấp phải những cái vấn đề mà tôi đã nêu ở trên thì anh em hãy để lại bình luận bên dưới video để chia sẻ thực tế câu chuyện cho nhau nghe. Hiện tại tôi đã xây dựng một group để hỗ trợ anh em bên Telegram để giải quyết các vấn đề mà anh em đang gặp phải khi chơi Baccarat duy nhất. Một Telegram A cộng anh Hào Baccarat và Zalo thì tôi sẽ để dưới phần mô tả. Luôn hỗ trợ anh em mọi lúc mọi nơi. Đừng ngại liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Chúc anh em mạnh khỏe và thành công chào anh em và hẹn gặp lại anh em những video sau